đau Chỉ khóc vì sốc, chỉ khóc vì không còn ai hy sinh đánh đổi tất cả để đòi những từ những tình bàn tay Để khiến chị ác, để khiến chị khác, để trả chị sự cô đơn Thập tứ quý trả cho được nợ tình, nợ tiền, nợ người vô ơn Cứ thấy khi xưa hóa đã ai đã nở vui giặt một đóa hoa có những cơn sấm buồn phải trả giá cho tất cả những gì mình đã gây ra không ai có thể nào mà ngăn cản đó là quy than môi ai thấu cho tấm thân yêu đơn này mãi hận tôi soi đá lòng đơn đang bước tìm dấu chân thôi thôi quên hết quên hết đi bao nhiêu nước mắt trên khóe mi còn mai như thấu